Hello hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ba bài học mà các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải biết tránh bị phá sản. Các bạn biết không, ờ, năm 2010 10 ạ. Ở lúc đó thì khi mà Dũng mới bắt đầu tham gia đầu tư thì việc với những kiến thức vốn liếng của mình thì trong quá trình nghiên cứu đọc cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Guillermo Nell thì Dũng hiểu rõ rằng là chúng ta lúc đó là đầu tư theo dòng tiền và trong quá trình đầu tư theo dòng tiền ở giai đoạn đó thì những cổ phiếu mà có dòng tiền mạnh là Dũng bắt đầu tham, tham gia đầu tư thì trong quá trình đầu tư như vậy với việc mà kiến thức mình không có và áp dụng thì thấy nó có kết quả và trong cái quá trình kết quả liên tục như vậy và đến tháng 10 năm 2010 lúc đó thì Dũng có mua mấy cổ phiếu là PGS à, ờ, bản chất ở giai đoạn trước khi mà Dũng đầu tư thì cũng trong cái việc mà đầu tư thành công rực rỡ mà với rất nhiều người thì mỗi người mới tham gia đầu tư mà có kết quả thì đầu tư thành công rực rỡ nên cái việc ủy thác với Dũng là rất lớn nên chính vì vậy thì Dũng nhận được một số tiền rất lớn để ủy thác trong quá trình đầu tư và một cái kênh bạc cuối cùng là tháng 10 khi tháng 10 năm 2010 Dũng bắt đầu ờ, đầu tư vào cổ phiếu PGS và trong cái giai đoạn đó thì nhiều người thấy là Dũng rất thành công lại tiếp tục ủy thác vào à, tuy nhiên thì việc mà quá tự tin cũng như là cái thành quả trước mắt của mình mình cảm giác là rất là có những cái sự kiêu ngạo có những cái kiểu quá tự tin vào chính bản thân mình và không biết cái điểm bán ở thì điểm đó như nào và sau một thời gian cổ phiếu gần như là lao dốc gần như không bán được đây là một cái bài học rất là khủng khiếp với Dũng năm 2010 à, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà cổ phiếu mà nó lên tới đỉnh này mà chúng ta lại không biết bán ở đâu và nó rơi dự do như này thì đây là một cái bài học mà Dũng đã bị phá sản và không những uh, uh, không trả được nợ cho hết khách hàng và thậm chí là là phải bán nhà bán ô tô bán tất cả những, những phương tiện thông tin của mình và thậm chí là vẫn còn nợ rất là lớn thì đây là cái bài học đầu tiên uh, mà Dũng đã thường mắc phải và sau đó trong quá trình mà nghiên cứu trở lại thì năm 2011 thì lúc đó thị trường chung nó có những cái đợt tạo đáy thì Dũng bắt đầu nghiên cứu về William O'Neill trong quá trình nghiên cứu với Monel thì Dũng thấy rằng là cái việc mà thị trường có thể tạo ra cái vùng đáy mà chúng ta có thể biết được và Dũng tham gia vào hai cái nhịp đáy và sau đó thì Dũng có đã quay trở lại và gỡ lại được cái số vốn của mình từ năm 2011, 12, 13 và đến bây giờ. Tức cái việc mà sai lầm của Dũng trong suốt nhiều năm vừa qua có những cái sai lầm nào mà Dũng thấy là là mà cần phải chia sẻ cho tất cả những anh chị em có mặt ở đây để chúng ta có thể rút ra được bởi vì nếu chúng ta rút ra được những bài học thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thể tránh được những cái tổn thất rất lớn trong cái việc đầu tư của mình thế thì các bạn biết rằng là để đầu tư thành công thì không phải là chúng ta thành công bao nhiêu lần mà chúng ta cần phải gì ạ chúng ta cần phải biết rằng là à, khi mà nào cổ phiếu bắt đầu tham gia đúng không khi nào bắt đầu xu hướng thì chúng ta tham gia và việc mà thứ hai cái quan trọng nữa là cái quản trị rủi ro cái quản trị rủi ro là cái yếu tố có lẽ là quan trọng nhất trong cái việc đầu tư à, như là chúng ta biết rằng là câu nói nổi tiếng của ngài Warren Buffett nói là uh, nguyên tắc có ba cái nguyên tắc để thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đó là nguyên tắc số 1 đó là quản trị rủi ro à, nguyên tắc số 2 thì cũng là quản trị rủi ro và nguyên tắc số 3 là hãy uh, nhớ đến nguyên tắc số 1 thì ở đây chúng ta thấy là cái việc mà quản trị hay là bảo toàn vốn đó, là một cái phần rất quan trọng trong cái lĩnh vực đầu tư của mình thì hôm nay Dũng đã chia sẻ với chúng ta đó là ba cái gì ạ sai lầm mà chúng ta cần phải biết để chúng ta tránh tránh mắc phải trong cái việc đầu tư của mình sai lầm đầu tiên đó là chúng ta không biết điểm bán ra nghe thì có vẻ rất là là là đơn giản đúng không việc mà chúng ta không biết khi nào chúng ta bán ra đây là một cái phần mà chúng ta thấy rằng là quan trọng trong rất nhiều các nhà đầu tư Chúng biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường thì không biết là bán ra khi nào với một cổ phiếu mà chúng ta không biết bán ra khi nào thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta có thể nó lên được hai ba phần trăm ở đây có bao nhiêu anh chị em là nó lên hai ba phần trăm chúng không biết bán ra và chúng ta bị thua lỗ quay trở lại thì cái sai lầm đầu tiên là chúng ta không biết bán ra thời điểm nào cho bán ra thế thì ở việc để chúng ta nhận biết được thời điểm nào bán ra thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt rằng hai dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu đến cổ phiếu tăng trưởng các bạn sẽ thấy là những cổ phiếu HPG thì việc mà các bạn mua trên những nền này có thể các bạn có thể uh, nắm giữ từ 3 đến 6 tháng thậm chí nhiều hơn bởi vì đây là một cổ phiếu tăng trưởng với những cái xu hướng còn có một số các bạn đã biết nắm rõ được xu hướng này đây là những cái xu hướng đây những mô hình nền trên nền ở trong VSA thì các bạn có thể hiểu rõ đây là những mô hình nền trên nền với cái việc tích lũy cổ phiếu với những điểm xác nhận như này và chúng ta lại tiếp tục có những cái nền tiếp theo để chúng ta có thể mua thì mua những cổ phiếu trong cái đoạn tăng trưởng này thì việc mà khi nào cổ phiếu bắt đầu nó chạy quá trình chạy nước rút đó, tức là có một cái quá trình bung khối lượng này chạy nước rút có những khoảng trống rất là mạnh thì lúc chúng ta bán ra hay là uh, cổ phiếu nó đã hết một cái chu kỳ tăng trưởng thì cái thời điểm đó có thể trùng hợp với cái quá trình mà cổ phiếu chúng ta còn tạo đỉnh bằng những cái đợt tăng tốc chạy rất là mạnh thế tăng tốc chạy mạnh như nào thì các bạn có thể hiểu đơn giản đấy đây là một cổ phiếu KHB à, Dũng ví dụ cho các bạn để các bạn nắm rõ được khi nào cổ phiếu tăng tốc tạo đỉnh các bạn sẽ thấy là một cái quá trình đây một cổ phiếu này nó tích lũy nó tạo ra rất nhiều cái nền tích lũy nhưng khi nó bước vào giai đoạn cuối thì nó tăng tốc tạo đỉnh như này tăng rất là nhanh thì đây chúng ta quản lý khoảng trống đây là, đây là quá trình chạy nước rút thì ở trong trong đoạn này chúng ta cần phải bán dần ra chúng ta không thể nào bán một lúc ở trong đoạn này bởi vì thứ nhất là khi mà chúng ta bán ra thì cổ phiếu tiếp tục có thể tăng nữa chúng ta sẽ tiếp cái thứ hai nữa là uh, khi mà chúng ta bán dần ra thì cái áp lực của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều và cái quan trọng cái thứ ba nữa là việc mà bán dần ra thì chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta vẫn tiếp tục có lợi nhuận và khi mà cổ phiếu đạt đỉnh như này thì chúng ta có thể là thoát hết ra thì lúc đó chúng ta thấy là cái cái phần lợi nhuận mà chúng ta bán ra cũng như là cái phần lợi nhuận chúng ta bán ra sau này nó nó đảm bảo cho cái việc mà an toàn vốn chúng ta tránh tình trạng là nó rơi tự do giống như Dũng Phiền chia sẻ nó rơi tự do và chúng ta không bán ra được một số anh chị em có thể sử dụng các đường trung bình động như mà mà ACD 20 này đấy à, SMA 20 cắt thì nó cổ phiếu đi giảm rất sâu rồi hoặc là đợi cắt SMA 50 thì nó giảm rất sâu rồi thì những cái trường hợp như này chúng ta sử dụng các công cụ kể cả những công cụ như là công cụ về mây chẳng thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cái việc mà chúng ta bán ra sớm đúng không ạ bán ra sớm thì chúng ta thì chúng ta sẽ có thể là mất cái ừ, lượng cổ phiếu nhưng đến đây thường là chúng ta bán ra ở mức rất là muộn đúng không ạ đây là của quá trình giải bán ra rất muộn à, tiếp theo chúng ta sẽ à, có một dạng cổ phiếu khác nữa giả sử như là dạng cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư trong ngắn hạn à, chúng ta đã thấy là những cổ phiếu như là Jimenez chẳng hạn thế nó sẽ có những cái đợt sóng rất ngắn như này nếu các bạn không bán ra thì chỉ trong thời gian nó sẽ giảm tiếp tục giảm và đây chúng ta thấy có những sóng rất ngắn này và nếu chúng ta bán là giảm rất là mạnh nên khi những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi đến cái sóng ngắn như này đây đến cái sóng ngắn thì thường cổ phiếu tăng khoảng 2, 15 đến 25 phần trăm thì việc chúng ta nên bán ở trong cái vùng mà 15 đến 25 phần trăm bán theo một cái tỷ lệ có thể là 10 đến 10 ờ, phần trăm đến 20 phần trăm những cái đợt như này thì chúng ta thấy là nó sẽ đảm bảo cho cái tỷ lệ chúng ta trung bình là chúng ta lãi khoảng 20% còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng những chiến lược bán theo kiểu như là bán uh, khi nó gãy kênh hoặc là những cái nến nó giảm rất sâu như này thì nhiều lúc là nó sẽ tạo ra xung đột bởi vì tâm lý của chúng ta khi mà chúng ta thấy là khi chúng bán xong thì cổ phiếu vẫn tiếp lên đi lên là chúng ta sẽ bị xung đột về tâm lý rất lớn nên cái việc mà chúng ta chiến lược bán ra đây là chiến lược của các tổ chức quỹ mà Dũng biết được kể cả những chiến lược của những nhà đầu tư lớn như là Mac Mini hay là cùng họ luôn luôn sử dụng chiến lược này kể cả Livermore ông cũng sử dụng chiến lược này nên cái việc mà nếu chúng ta không bán ra thì có thể trong một thời gian lớn thời, thời gian thì cổ phiếu có thể về rất là gần với cái giá mà chúng ta đã mua và lúc đó chúng ta mất hết cái thành quả và thậm chí là có một số trường hợp chúng ta có thể bị mất hết tài sản nếu chúng ta mua ở vùng giá rất là cao như này thì có thể chúng ta sẽ bị âm tức là tài khoản chúng ta âm rất là nặng à, tiếp theo chúng ta sẽ nói về đó là cắt lót ạ ở ờ, chiến lược đầu tư thì các bạn biết rằng là việc mà chúng ta không biết sử dụng của chiến lược cắt lót thì dẫn đến một cái tình trạng đó là chúng ta bị thua lỗ rất nặng các bạn biết là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta bị thua lỗ nặng bởi vì chúng ta không biết cắt lót à, vì sao chúng ta cắt lót bởi vì uh, cắt lót thì nó bảo toàn cái số vốn chúng ta trong cái quá trình đầu tư mỗi chúng ta uh, phần lớn mọi người sẽ có một chiến lược đó là chúng ta mua theo kiểu như bắt đáy à, đây là những chiến lược mà mua bất đáy rất nhiều nhà đầu tư mắc phải bởi vì chúng ta nghe một ai đó là cổ phiếu Zimendes này là cổ phiếu rất tốt và chúng ta cứ mua vào thì cổ phiếu đang rơi tự do như này à, vừa rồi Dũng cũng có nhận một cái anh ờ, anh có nói là anh mua cổ phiếu như cổ phiếu rốt này trong quá trình bắt đáy và chúng ta biết rằng nếu mua quá trình bắt đáy thì cái việc mà cổ phiếu này không biết là bao giờ nó sẽ thì nó sẽ quay trở lại đây chúng ta nhìn này đây là cái cái cách mà chúng ta biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư chúng ta mắc phải vì vì chúng ta bị nghe một ai đó chúng ta mua cổ phiếu này và chúng ta không hiểu rõ cổ phiếu này nó dạng cổ phiếu nào để chúng ta bán ra hoặc là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu BIDB trong quá trình mà nó điều chỉnh đây nó điều chỉnh thì tất cả quá trình bắt đáy này gần như chúng ta bị thua lỗ rất là nặng gần như thua lỗ rất nặng và chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc để gỡ lại vốn nên nếu sử dụng margin tức là một cái tỷ lệ margin khoảng độ 50 50 thôi ạ thì gần như tài khoản của chúng ta sẽ tăng giảm rất là sâu nếu chúng ta chỉ lỗ 20 phần trăm thôi ạ thì tài khoản chúng ta đã lỗ đến khoảng 40 phần trăm và nếu lỗ 4 phần trăm thì lãi 67 phần trăm chúng ta hòa vốn còn một số anh chị em sử dụng tỷ, tỷ lệ 37 thì gần như là 20 phần trăm là chúng ta đã gần như cháy tài khoản rồi thế bạn biết rằng là việc mà chúng ta bắt đáy như này và đợi cho cổ phiếu hồi phục thì cái cái chiến lược này gần như là chúng ta sẽ phá sản trong cái chiến lược đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư ờ, nhỏ lẻ thế làm sao để cho nó cắt được lót ạ à? làm sao để chúng ta cắt được lót là làm sao để chúng ta thấy là khi mua thì cái việc mà cổ phiếu chúng ta khả năng bị thua lỗ sẽ là thấp ạ. bạn biết là đầu tư thì chúng ta đầu tiên để chúng ta cắt lót hoặc là chúng ta không bị uh, giảm thiểu tức là giảm thiểu cái cái cái cái rủi ro thấp nhất thì thường chúng ta phải mua trên một cái nền trong xu đi lên à, mà cái nền này nó phải có độ chặt chắc chắn thì chúng ta phải chặt chẽ à, khái niệm chặt chẽ là cái niệm nó biến động trong biên, độ hẹp bây giờ đây chúng ta gọi là biên độ hẹp cái sự chắc chắn của nó thì cái việc xác nhận đây nó là cái điểm mua nếu trong hợp chúng ta mua sớm ở đây thì việc mà cổ phiếu bị thua lỗ hay về vùng này chúng ta có thể bán ra nhé đến bán ra thế bán ra như thế nào chúng ta bốn phần trăm tức là nếu cổ phiếu mà lỗ bốn phần trăm thì giả sử chúng ta có 10.000 cổ phiếu thì chúng ta bán 3.000 cổ phiếu và lỗ 8 sáu phần trăm chúng ta bán nốt 3.000 và khi nào nó lỗ 8 phần trăm chúng ta bán nốt số còn lại còn trong trường hợp mà số lỗ chúng ta chỉ 4% thì chúng ta vẫn còn bao nhiêu còn 7.000 và cổ phiếu có thể tiếp tục tăng và chúng ta lại quay trở lại mua lại đây thế thì việc mà chúng ta không cắt lót thì bạn biết rồi nếu chúng ta ở vùng này mà không cắt lót thì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu lại tiếp tục lao dốc lên đầy sao nên cái việc mà chúng ta xử lý cắt lót để nó luôn luôn đảm bảo cho cái việc mà chúng ta là gì ạ an toàn an toàn về tức là an toàn bảo vệ số vốn chúng ta cái thứ hai là an toàn để chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta giữ được tiền thì chúng ta mới có thể đầu tư được tiếp và tâm lý chúng ta sẽ không bị khủng hoảng an toàn về tâm lý an toàn về cái bên trong chúng ta mới là cái an toàn quan trọng và tiếp theo là chúng ta biết rằng khi mà chúng ta mua ở trong sung đi lên vào những điểm này thì phần dưới là vẫn hỗ trợ tương đối chắc chắn và thường thì mua những cái điểm này hoặc là những những điểm trong xuống đi lên thì cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh còn ngược lại bạn mua ở những cái, cái quá trình lao dốc và nghĩ là cổ phiếu giảm hoặc là chúng ta ờ, nghe mà ai đó mách nước thì rõ ràng rủi ro đó là rủi ro hệ thống dẫn đến là chúng ta có thể mất tiền và phá sản rất là nhanh đây là một cái cái mà chúng ta cần lưu ý thì trong đầu tư để các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ giả sử như cổ phiếu này đây là cái điểm nhấn khối lượng rất là lớn và chúng ta biết là khi mà cổ phiếu gặp cái đỉnh trong một xu đi lên nó phải té lại nhưng trong trường hợp mà cổ phiếu quay trở lại tăng vào ngày mai các bạn biết là ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng có thể của thị trường chung nó sẽ bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút nó bước vào một giai đoạn cuối cùng của chu kỳ nên cái việc mà chúng ta không tận dụng được cái cơ hội thì chúng ta sẽ có thể là trả giá rất đắt khi mà chúng ta mua ở chúng ta gọi là trên cái đỉnh ngọn cây khi giả sử bạn mua cổ phiếu này vào phiên ngày mai nếu xác nhận khối lượng lớn và thậm chí là nó có thể vượt 7 triệu cổ phiếu này thì đây là yếu tố cực kỳ quan trọng à, một cái cổ phiếu mà Dũng cũng đã chia sẻ với quý vị các bạn đó là cổ phiếu PNG à, cổ phiếu PNG thì Dũng đã mua điểm này các bạn Dũng đã mua điểm này bởi vì nếu các bạn đã, đã ai đã nghiên cứu và có đã học phương pháp của Dũng thì các bạn biết rằng là đây là cái những dấu ấn mà Dũng rất là quan tâm tất cả những cái phiên mà khối lượng lớn này cũng gọi là những dấu ấn là Dũng có thể quan sát có thể tham gia ở những cái vùng này Đấy, tham gia một phần này và trong trường hợp nó bị lỗ Dũng vẫn cứ bán là chuyện bình thường nhưng trong trường hợp những cái dấu ấn này xác nhận thì Dũng tham gia đấy là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta biết rằng là uh, chúng ta chỉ mua theo xu hướng bởi vì khi mà xu hướng bắt đầu đi lên thì cái việc mà cái nền ở dưới này chính là cái gì ạ cái vùng hỗ trợ rất là đắc lực của chúng ta còn nếu trong trường hợp mà cổ phiếu mà nó đang lao dốc và chúng ta mua ở đây thì thứ nhất là chúng ta thấy là mất rất nhiều thời gian đúng không mất rất nhiều thời gian thế thì để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta cái khả năng cắt lót chúng ta ít nhất thì nó phải tạo ra mô hình giả sử đây là một hình vai đầu vai một số các bạn đã biết rồi đây là mô hình vai đầu vai tức là cái vai bên đây là vai bên phải và đây là vai bên trái thì khi cổ phiếu nó bị rũ giảm rất sâu rồi nó quay trở lại vai bên phải thì một là nó cần phải tích lũy để thu hút tức là gom hết số lượng cổ phiếu bị thua lỗ ở đây nhà đầu tư bị uh, thua lỗ ở đây họ sẽ bán ra và việc mà nhà cái hay nhà tạo lập họ thu gom ở đây thứ hai là một số nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã um, bắt đáy ở đây được thì việc họ bán đây là chuyện bình thường nên khi họ thu gom hết thì lúc này nó đến giai đoạn đó là họ sẽ kéo lên đấy kéo lên để vào một nhịp tăng mới nên ở đây bạn mua sớm nó vẫn rủi ro và bạn mua muộn nó cũng rủi ro thế thì một số anh chị em có hỏi là giả sử đây một cái cổ phiếu mua điểm này thế thì nếu cổ phiếu xuống vùng này thì giá nó rẻ có mua không đấy hôm nay có một số chị em đặc biệt là chị Hà không biết có mặt ở đây chị thấy là cái việc mà mua ở đây có đạt hay không thì Dũng sẽ ờ, yêu cầu là chúng ta sẽ không mua ở vùng này bởi vì khi mà chúng ta mua vùng này thì chúng ta không biết là bao giờ cổ phiếu tăng chỉ khi bắt đầu cổ phiếu bắt đầu quay trở lại đấy nó vượt qua những đỉnh này thì bắt đầu chúng ta mua và một số anh chị em có thể là mua tiếp thêm một cái nhịp ngày mai khả năng ngày mai tăng là rất cao Dũng không nói là 100% nhưng khoảng 7 đến 80 phần trăm là có nhịp tăng và thường cổ phiếu này nó có thể vượt qua vùng 80 nhưng đây chỉ là sóng ngắn gọi gọi là sóng hồi thôi tức đây là một cái sóng hồi nên cái việc mà đầu tư của chúng ta nó chỉ là đầu tư ngắn hạn nên việc đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn nó là do gì ạ à? do cái cổ phiếu này đang nằm trong dạng nào trong một cái quy, quy trình cổ phiếu còn nếu cổ phiếu uh, uh, Hòa Phát chẳng thế thì rõ ràng chúng ta sẽ phải đầu tư dài hạn hoặc là FPT chúng ta cần phải đầu tư dài hạn đây chúng ta sẽ nhìn thấy cổ phiếu FPT tra FPT thì Dũng sẽ mua điểm này đấy các bạn hiểu việc mua điểm này thì việc cắt lót của Dũng nó sẽ tủi giảm thiểu rất là nhiều bởi vì trên một cái nền tích lũy hoặc là một cái mẫu hình một số các bạn biết đây là một mẫu hình biên độ thu hẹp biên độ thu hẹp tức là cái biên độ giảm dần trong một xu đi lên trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng thì bạn mua ở vùng này nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái chi phí cơ hội khi bạn mua ở vùng dưới này và khi bạn mua vùng dưới này có thể là bạn bị thua lỗ 6 7 phần trăm thì lúc này chúng ta thấy là nguy cơ tại vì có rất nhiều trường hợp nó có thể giảm rất sâu ở đây và chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy cơ hoặc là chúng ta mua ở trên vùng lớn này, này thì chúng ta cũng chưa biết là cổ phiếu có lên được hay không thì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu nó đi ngang như này xong lại rơi xuống thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên ở đây chúng ta thấy là việc mà chúng ta mua ở những thời điểm này thì chúng ta mới thể cắt lót được một cái tỷ lệ tức là bốn phần trăm chúng ta gì ạ bốn chúng ta cắt 30 phần trăm cái số lượng mà chúng ta mua vào hoặc là ta 6% chúng ta cắt nốt à, 6% chúng ta cắt 30% và 8% chúng ta cắt nốt thì đấy là cách thức mà cái chiến lược đầu tư của những cái thiên tài mà Dũng nghiên cứu đấy, nếu các bạn nào có thể theo dõi như là ờ, uh, Winamonel, Mac Mini hoặc là uh, ờ, Mac Mac uh, ờ, Mac Gen tất cả những nhà đầu tư đó đều là những nhà đầu tư có, có mang lại những lợi nhuận hai ba trăm phần trăm một năm họ đều sử dụng chiến lược cắt lót rất là là là là, là là nghiêm khắc và việc mà các bạn đang ứng dụng Dũng biết rằng phần lớn mọi người đang ứng dụng là cái việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu khi giá rẻ thì cái chiến lược này nó sẽ đang đi ngược lại cái chiến lược của bạn có thể một số bạn nghe thì nó vô lý nhưng uh, việc mà vô lý thì không quan trọng là chúng ta kiếm được tiền và ở đây chúng bạn biết rằng là cái sai lầm phần lớn là chúng ta mua ở phần dưới này và chúng ta không cắt lót là chúng ta tiếp tục mua trung bình giá giá giảm và khi mà chúng ta lỗ đến 4 50 phần trăm đặc biệt là nếu ai đã sử dụng margin thì gần như nó sẽ cháy tài khoản và chúng ta mất rất nhiều tiền ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu thì ờ, để cho các bạn biết rằng là ngày mai Dũng sẽ phân tích một cổ phiếu uh, cực kỳ quan trọng uh, cổ phiếu này dành tặng cho các bạn những ai đã đang theo dõi video của Dũng và những ai đang à, đăng ký kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua và Dũng sẽ phân tích cổ phiếu đó để tránh tình trạng như cổ phiếu như là Ờ, việc FPT nó chạy qua mà chúng ta không đón đầu trước được chúng ta sẽ gặp được ạ chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội đúng không khi mà cổ phiếu FPT nó chúng ta nó chạy rồi thì chúng ta bỏ lỡ một số anh chị em có thể vào sau chúng ta bỏ lỡ và hỏi ở trên vùng này có mua đấy không thì sáng sớm mai khoảng độ 8 giờ 30 Dũng sẽ up video trên cái kênh YouTube này thì nếu các bạn nào thực sự mà đã quan tâm và theo dõi kênh của Dũng thì chưa đăng ký kênh thì bạn đăng ký kênh ngay bởi vì video sẽ up vào sáng ngày mai và cái cổ phiếu Dung sẽ phân tích kỹ các đặc điểm để chúng ta biết là mua thời điểm nào thì độ an toàn cao nhất và khả năng chúng ta chốt lời đạt bao nhiêu phần trăm à, những đặc điểm cổ phiếu đó nó có những đặc điểm cổ phiếu gì à, nó có những đặc điểm như nào thì cái việc mà uh, xu hướng này uh, chất xúc tác này điểm mua mẫu hình và kỳ vọng nó là bao nhiêu thì những đặc điểm đó có lẽ là các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải biết bởi vì nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ thì thực sự tốt nhất là không nên đầu tư bởi vì nên đầu tư mà chúng ta cứ số mặc cho số phận mặc cho các môi giới chỉ đường hoặc là mặc cho cái việc mà à, mua bán theo kiểu như là à, không quan tâm đến cổ phiếu diễn ra như nào và Dũng cũng đã gặp mất rất nhiều anh chị em thậm chí là các anh chị em đang ngồi đây có rất nhiều anh chị em đang ngồi đây có những cái tư duy như vậy thì chúng ta hãy dẹp bỏ tư duy đấy đi những video Dũng chia sẻ thực sự là rất nhiều video giá trị bằng những kiến thức VSA một số anh chị em chưa học nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là những quá trình test cung hoặc là những cái quá trình ờ, rũ bỏ biên độ thu hẹp chúng ta cứ xem những video như là của Hòa Phát hay là FPT Dũng đã nói rất là kỹ rồi một số video khác Dũng đã nói rất kỹ rồi thì chúng ta có thể xem lại à, chúng ta sẽ có rất nhiều các ờ, cổ phiếu nữa và chúng ta đến cái sai lầm thứ ba của các nhà đầu tư đó là sai lầm của cái việc mà thị trường chung à, thị trường chung thì khi mà thị trường chung đạt đỉnh đây là chúng ta gọi là thị trường chung đạt đỉnh đặc điểm của thị trung là đỉnh là gì ạ đó là à, lúc đó thứ nhất là một là các nếu chúng ta quan sát về thị trường thì phần lớn các công ty môi giới chứng khoán thì thường là người ta đang tung hô rất là mạnh các cổ phiếu và họ luôn luôn nhận định thị trường vẫn còn còn tăng tiếp nếu chúng ta đọc trên cà phê F trên F319 hoặc trên các phương tiện thông tin cá nhân á, thì chúng ta lại thấy là cái khả năng là cổ phiếu tăng rất là mạnh bởi vì lúc đó họ chỉ nói về các thông tin kết quả tốt của doanh nghiệp thôi ạ Ờ, khi đó thì chúng ta thấy là thị trường luôn luôn tạo ra những thông tin rất là là là là là, là tốt và chúng ta biết rằng là phần lớn nhà đầu tư bắt đầu cũng có tiền chẳng hạn bây giờ là đến giai đoạn là phần lớn các nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu là thắng mua cổ phiếu là thắng và đã có rất nhiều cổ phiếu chúng ta nhìn đấy đã có mua những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ như là BBH đấy để điểm mua đấy đều là thắng hết ạ hoặc là những cổ phiếu như là uh, ờ, Tin Phong Banh chẳng hạn trước đấy đấy đều thắng và chúng ta có rất nhiều cổ phiếu như STB đây những điểm mua đều thắng hết ạ và BIDB dù là Dũng mình chưa chia sẻ cổ phiếu này nhưng dù chúng ta mua ở vùng này thì chúng ta cũng đang hòa vốn và rất nhiều cổ phiếu khác nữa thế thì việc mà ở ngày mai có thể nó tạo ra bước ngoặt Đấy. hoặc là chúng ta thấy là PNG nó cũng tạo ra một cái nút tăng nữa thì bắt đầu chúng ta bắt đầu hưng phấn cái phương phấn này thực sự nó không có gì cả nhưng quan trọng là khi mà chỉ số VN30 này nó sẽ tạo ra những cái phân phối ở phía trên này và nó sẽ vượt qua tất cả những cái vùng cản phía trên này Đấy, nó tạo ra có thể là lên 950 Đấy, chúng ta đang Dũng đang dùng cái viên 30 à, để nó phản ánh rõ hơn về đường chung thì khi mà nó đạt ra cái đỉnh thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu dẫn đầu nó đang chạy nước rút chạy nước rút nó là như này chúng ta gọi là chạy nước rút nếu chúng ta nhìn đấy cổ phiếu như Masan như thế này chúng ta gọi là nước rút này bình thường nó tích lũy như này thì đến đây nó chạy nước rút và phía trên này thực ra đây là những quá trình mình chúng ta bán rồi những cổ phiếu này đang phân phối dần chúng ta không biết là nó lên nó kéo lên nó rũ bỏ và tạo ra những nhịp ở đây rất là lớn tất cả những đoạn đỉnh này này nó đều tạo ra những cái quá trình biến động nó lên rất nhanh và nó biến động hay là lên này nó rung lắc rất mạnh có những trường hợp thì nó kéo thêm một nhịp nữa có những trường hợp thì nó chỉ kéo được một nhịp đây và nó nó giảm rất mạnh thì với san thì đây là những quá trình mà chúng ta gọi là quá trình tích lũy ở trên cái nền ngắn thì những cái cổ phiếu này nó rất ít đi được xa chúng ta vừa học ở bài trước đó là lướt sóng và gì ạ đầu tư dài hạn thế thì nếu chúng ta đầu tư lướt sóng thì đây là những cổ phiếu mà đã mang lại lợi nhuận khá lớn cho chúng ta đúng không ạ thế thì nếu chúng ta đầu tư dài hạn thì nó phải phụ thuộc vào những cổ phiếu như FPT phù hợp những cổ phiếu như là Hòa Phát Đấy, tại vì những cổ phiếu đó không phải hôm nay hoặc là ờ, Dũng chia sẻ đó là những cổ phiếu đầu tư dài hạn bởi vì nó có đặc điểm của cổ phiếu đầu tư dài hạn đó là xu hướng đó là chất xúc tác đó là mẫu hình còn nếu mà cổ phiếu đó có chất xúc tác tức là cái cơ bản có tốt đến mấy thì dũng cũng sẽ không đầu tư các bạn nhé dũng sẽ không đầu tư nếu mà nó không có gì ạ à, mẫu hình mà nó đáp ứng tiêu chí của dũng nên một số anh chị em có chia sẻ là ô cổ phiếu rất là tuyệt vời rồi mà không thấy nó lên thì làm thế nào nhưng ở đây dũng sẽ nói với cái chuyện dù là cơ bản có tốt đến mấy dũng sẽ không đầu tư thế thì khi mà ở phía trên này chúng ta đến viên 30 nó cần phải có phân phối thì hiện tại chúng ta thấy là nó vẫn chưa tạo ra cái phân phối nhưng tới đây nó sẽ hình thành quá trình phân phối và Dũng sẽ chia sẻ rất kỹ cái những quá trình phân phối để chúng ta có thể đón đầu được và chúng ta bán dần ra Chúng ngoài chúng ta bán phân phối thì chúng ta bán ngay có thể phân phối thứ ba thứ hai thứ ba bắt đầu chúng ta giảm dần tỷ trọng giảm dần trọng và chúng ta không phải lo lắng gì hết bởi vì thị trường để phân phối được nó không phải mất một hai phiên mà mất nhiều phiên hơn thì một số bạn có thể hỏi là thị trường bây giờ mua cổ phiếu nào thì việc mà để phân tích từng cổ phiếu thì có lẽ là là Ờ, chúng ta mất rất nhiều thời gian bởi vì để phân tích rõ cổ phiếu có thể chúng ta phải mất một cái thời gian khá dài nên Dũng sẽ có những video vào buổi sáng ngày mai để phân tích những cái cổ phiếu đấy, phân tích một cổ phiếu có thể giúp các bạn cải thiện quá trình đầu tư của mình một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ video của Dũng trong cái buổi tối ngày nay nếu bạn không bỏ muốn bỏ lỡ cái cơ hội về cái chia sẻ video mà sáng mai Dũng sẽ up lên về phân tích một cổ phiếu có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn nhưng với vấn đề ở đây là các bạn đừng cố kỳ vọng nha bởi vì tất cả phân tích đấy nếu nó đạt điều kiện thì các bạn mới mua thôi ạ nên các bạn theo dõi thôi tất cả điều đó chúng ta theo dõi xem là các điều kiện nó đạt hay không và đây là cổ phiếu mà Dũng cũng thấy nó đang có rất tiềm năng nên việc mà chúng ta theo dõi để quan sát xem là nó có đáp ứng được tiêu chí mà Dũng chia sẻ hay không nếu mà đáp ứng được những cái dấu ấn hoặc là sự xác nhận chúng ta có thể tham gia vào và đây là món quà cũng dành cho tất cả các anh chị em đã yêu Quý Dũng đã đăng ký kênh của Dũng, Quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua và bạn nào vẫn chưa đăng ký kênh hoặc là chưa ấn chuông tại vì đăng ký kênh nhớ ấn chuông để khi mà Dũng phát thì bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video này và một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay xin cảm ơn rất nhiều